Đồng hồ Zewatt xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nhé Vâng, thời gian gần đây thì cũng có rất nhiều bạn à, comment là muốn à, à, chúng tôi à, hướng dẫn cho cách chỉnh mẫu độ giờ của mẫu đồng hồ b 640 WDG 7DF Vâng, thì à, hôm nay thì tôi làm video này để à, review cũng như là hướng dẫn cho à, anh chị em và các bạn cách chỉnh giờ thứ ngày tháng của mẫu đồng hồ này nhé trên à, các mẫu đồng hồ thì thường nó có những bốn nút khác nhau ví dụ nút này nút ăn chớt này ngai này nút uh, mốt à, à, này và nút start này đấy thì gồm nó gồm có bốn nút khác nhau thì à, đầu tiên ta sẽ nhấn vào nút A đấy, hoặc là gọi là nút A B C D đi cho nó dễ hiểu và vâng, đầu tiên ta nhấn nhấn vào nút A này nhấn giữa nút này à, cái nút này nó hơi thụt vào trong và vâng, mẫu đồng hồ nào thì nó cũng hay làm cái nút này thụt vào trong anh em ạ đấy à, khi ta nhấn vào à, nhấn giữ nhé ta nhấn giữ thì khi nào thấy cái phần là à, dây điện tử này nó nhấp nháy như thế này thì ta bắt thử sẽ chỉnh Đấy. thì thường cái phần dây thì ta sẽ không cần chỉnh nếu mà chỉnh thì các bạn chỉ mo nó về không như thế này cũng được này đây này nhấn nó về không luôn này Đấy, phần dây thì cũng không cần thiết phải chỉnh ta chỉ chỉnh đến phần giờ phút thôi mà thứ ngày tháng thôi à và ta nhấn tiếp này đấy khi đó ta nhấn vào nút mốt đó khi đó nhấn vào nút mốt thì nó sẽ chuyển cho ta sang cái a phần giờ thì bây giờ ta sẽ nhấn vào nút đây Đấy, nút à, nút đai hoặc là nút start này nút, hoặc là nút next lên xuống Đấy. đây ta sẽ nhấn vào nút start này đây ta tiến này đây đấy đấy ví dụ là bây giờ nó đang làm ví dụ là một giờ thôi chẳng hạn hai giờ đi đấy bây giờ ví dụ 3 giờ này ok chưa ta chỉnh được về 3 giờ nhé sau đó ta nhấn vào nút mốt này để chuyển sang chỉnh cái phần phút đây ta nhấn này đấy, ví dụ 15 ok đấy sau đó ta chuyển sang đến chỉnh về phần à, ngày tháng nhấn vào nút mốt đó như ở đây nó lại là ngày 21 đấy. à, năm 2021 các bạn nhé đây này đấy, là 21 có nghĩa là viết tắt của năm 2021 không phải 21 và 22 chẳng hạn đấy ok chưa đấy. ta nhân quá thì ta phải quay lại này, này. đấy nó lên đến ngày của nó là lên đến à, à năm của nó lên đến hình lên năm 900 bao nhiêu thì phải đấy 21 đấy ok ta nhấn vào nút mốt tiếp này đấy bây giờ hiện tại nó đang là tháng 11 đấy, tháng 11 bây giờ ta không muốn nó tháng 11 mà ta muốn ở tháng 12 chẳng hạn đấy tháng 12 này hoặc là tháng 1 này ta nhấn chỉnh vào đây đấy, ta nhấn vào nút rồi tắt này ok chưa rồi tháng 11 hôm nay là ngày 13 ta không muốn thích ngày 13 đấy ta muốn ngày 14 sao ok nhấn nút đây, xong chưa Đấy. sau đó ta next tiếp này Đấy. khi đó ta next tiếp thì nó sẽ nó, nó sẽ, sẽ quay lại Đấy. nó sẽ quay lại anh chị em nhé nó sẽ quay lại chỉnh từ đầu cho ta rồi ok đó à, khi đó thì xong tất cả xong rồi ta nhấn vào nút mốt này à, ta nhấn vào nút mốt đó là ta kết thúc cái phần chỉnh lập trình cho nó vâng ta sẽ lập trình cho nó là kết thúc cái phần chỉnh này bây giờ ta muốn chỉnh về cái à, giờ báo thức chẳng hạn thì bắt đầu ta nhấn vào nút mốt này đấy à, al al có nghĩa là alarm và vâng, alarm thì bây giờ ta muốn chỉnh này ta nhấn vào nút mốt đó ta nhấn vào nút mốt thì à, ta thấy là số 12 đang nhấp nháy bây giờ ta muốn là chỉnh là 6 giờ chẳng hạn 6 giờ sáng ta dậy hoặc 2 giờ đi đây 2 giờ đây hoặc là 6 giờ đi ok 6 giờ 00 bây giờ ta không muốn 00 nữa ta à, lại muốn là 6 giờ 10 ta dậy ok đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok rồi đó sau đó ta nhấn vào nút bút để kết thúc xong rồi đó đó là ta đã quy trình là ta đã chỉnh giờ xong chỉnh giờ xong của mẫu đồng hồ AE này ok vâng trên đây thì tôi đã hướng dẫn à, xong à, cách chỉnh giờ của mẫu đồng hồ à, B640D WDG 7ADF và vâng, à, mẫu đồng hồ này đang có giá bán là 1 triệu 234 nghìn và vâng, à, anh chị em mua online thì sẽ được giảm giá 10 phần trăm với chị em nhé vâng, và còn đây là à, tem bảo hành chính hãng của mẫu đồng hồ này hiện tại mẫu đồng hồ này đang à, được bán tại hệ thống đồng hồ dưới bắt chúng tôi anh chị em có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu nó nhé vâng anh chị em có thắc mắc gì hoặc là chưa hiểu ở chỗ nào à, thì có thể comment dưới video này để tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh chị em Vâng, à, thấy video này hay hãy like và share chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ cho chúng tôi ngày càng làm nhiều video hữu ích để à, hướng dẫn cho anh chị em nhé vâng bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau xin chào